Xin chào toàn thể anh em thì uh, ngày hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu đến cho anh em để cho anh em ra sòng sới anh em đi chơi bầu cua đi đánh bầu cua bịp bầu cua thì uh, cái bộ đồ chơi ngày hôm nay muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là chấm cảm ứng bầu cua thì anh em cũng quá quen thuộc với cái bộ đồ chơi uh, bầu cua bịp chấm cảm ứng bầu cua anh em mà đã sử dụng qua những bộ đồ chơi của bên cơ sở bên tôi hay là cái bộ đồ chơi chấm cảm ứng bầu cua này thì anh em cũng biết cái tỷ lệ nó báo cho anh em chuẩn xác như thế nào anh em nhé thì ờ, không làm mất nhiều thời gian của anh em thì bây giờ tôi sẽ đi vào tôi giới thiệu luôn cho anh em xem cái cách để cho anh em đi chơi bầu cua bịp như thế nào và cách sử dụng của cái bộ đồ chơi chấm cảm ứng bầu cua này nó ra sao anh em nhé thì uh, giới thiệu với anh em đây nó chính là ba cái chấm cảm ứng đó thì uh, khi anh em đi chơi này thì uh, anh em một là anh em có thể uh, chấm vào hột của người ta là anh em chơi hai là anh em đưa được hột vô sòng sới đó thì ở đây tôi đã làm sẵn ba hột này tôi đã chấm cái cảm ứng bầu cua này vô ba mặt cua đó thì ờ, tí nữa tôi sẽ test cho anh em xem nó hiệu quả như thế nào thì uh, giới thiệu cho anh em một cái cách nữa đó, thì uh, khi anh em đi chơi nhá thì anh em uh, không luồn được hột vô thì anh em lấy ờ, cái chấm cảm ứng này thì anh em ờ, lấy một cái que tăm nhỏ anh em cậy cái chân keo ở dưới cái chấm cảm ứng này anh em dán vào đầu ngón tay đó ví dụ như anh em đã dán sẵn vào ba đầu ngón tay như ở tay tôi đó thì anh em đi ra sòng thới anh em muốn chạm vào mặt nào thì anh em chỉ cần cầm hột lên kiểm tra chạm là anh em đã dính cái bộ chấm cảm ứng này vô hột bầu cua này anh em nhé rất là đơn giản thôi anh em nhé tiếp tục tay tiếp tục như vậy Đó, tiếp tục đổi tay như vậy Đó, cực kỳ là đơn giản Đó. thì anh em cái này là, là một phần do cái mẹo để cho anh em uh, có thể xử lý những cái tình huống ở ngoài sòng sới nó nhanh nhạy thì anh em hãy liên hệ với cơ sở bên tôi để uh, cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn thêm cho anh em những cái mẹo hay là những cái cách để cho anh em có thể sử dụng hay là chơi được cái bộ ờ, đồ chơi bầu cua bịp chấm cảm những bầu cua này anh em nhé thì ờ, khi anh em ra sòng sới chơi thì ờ, nó sẽ báo dung cho anh em biết khi mà anh em đã chấm vào một mặt ví dụ như ở đây tôi đã làm sẵn vào mặt cua này đó thì khi ra dòng sới chơi thì có cua nổi lên thì máy sẽ báo dung cho tôi biết anh em nhé đó, thì ở trên đầu tôi thì đang đội sẵn một cái nón tôi đã làm báo dung vô trong cái nón này anh em nhé và chia sẻ thêm cho anh em những cái kinh nghiệm để cho anh em ra sòng sới anh em đi chơi bầu cua bịp nó hiệu quả à, khi mà anh em à, bật cái máy này lên nó sẽ dung cho anh em một nhịp này đó, anh em quét ngang song song với cái bộ hột bầu cua thì à, nó sẽ báo anh em nhé đó tôi để gần này cho anh em xem Đấy, như thế này là có cua này anh em này đó khi mà không có cua thì máy nó sẽ có những cái nhịp rung bắt sóng anh em nhé thì anh em à, để ý kỹ một tí là anh em có thể thấy những cái nhịp rung bắt sóng với những cái nhịp rung mà khi mà có đó lâu lâu nó sẽ rung một nhịp để nó bắt sóng anh em nhé nhiều anh em nhầm lẫn giữa cái nhịp rung bắt sóng và khi cái nhịp rung mà có cái à, mặt mà anh em đã chấm cảm ứng vô anh em kêu là anh em không chơi được thì à, anh em lên cơ sở thì à, tôi sẽ hướng dẫn thêm cho anh em những cái cách để cho anh em đi chơi sử dụng cái bộ đồ chơi chấm cảm ứng bầu cua này nó hiệu quả anh em nhé thì tôi sẽ tắt máy đi tôi sẽ giới thiệu tiếp cho anh em thì ở trên đầu tôi đang đội một cái nón tôi đã làm cái quét báo dung y chang như cái máy lúc nãy tôi vừa đưa ra cho anh em xem tôi đã làm sẵn lên trên nón anh em nhé thì cái nón này tôi sẽ không tiện đưa ra cho anh em xem vì ờ, cái nón này như anh em nào mà lấy nón này thì anh em xem video thì sẽ bị uh, lộ những thông tin của khách hàng thì uh, cái này anh em thông cảm với tôi cái này tôi sẽ bảo mật thông tin khách hàng anh em nhé Đó, thì uh, tôi đội trên đầu và tôi test khi mà có cua lên thì tôi sẽ báo cho anh em biết đó để cho anh em à, cảm nhận là cái bộ đồ chơi này nó hiệu quả và nó chuẩn xác như thế nào anh em nhé bây giờ không làm mất nhiều thời gian của anh em và tôi sẽ đi vào test luôn cho anh em cái bộ đồ chơi chấm cảm ứng bầu cua và nón quét hột bầu cua báo dung Đấy. tiếp tục đi vào test luôn cho anh em trong này không có cua anh em nhé đó cái nón báo là không có cua Đấy, không có cua thì anh em có thể bỏ hoặc là anh em có thể đánh những cái mặt khác anh em muốn anh em nhé đó khu cho anh em gà gà và tôm không có con cua nào anh em nhé đó máy báo cực kỳ là chuẩn xác và cái nhịp rung nó rất là êm đó. trong này chắc chắn với anh em trong này có cua anh em nhé đó, có cua thì anh em đánh cua đúng không ạ khui cho anh em này có cua có một con cua tôm cua cá thủy hải sản đó anh em thấy nó báo chuẩn xác không ạ chỉ mất vài giây là nó đã bắt sóng được cái à, cảm ứng của cái bộ hột chấm cảm ứng này anh em nhé tiếp tục test cho anh em này trong này không có cua anh em nhé không có cua thì anh em à, tiếp tục bỏ hoặc là anh em đánh mặt khác cho tôi đó anh em có thể đánh những cái mặt khác tùy theo à, sở thích hay là ý muốn của anh em đó khu cho anh em không có cua đó gà gà và cá tiếp đúng không ạ không có cua nào cả tiếp tục test cho anh em vài chén nữa này chắc chắn với anh em trong này có cua nhé 100% là có cua đó thì uh, chén này anh em đánh cua đó khui cho anh em này đó cua nai và gà anh em nhé đó anh em thấy sao ạ? cái bộ đồ chơi chấm cảm ứng một bầu cua này nó báo chuẩn xác cho anh em anh em nhé và cái nón này nó rung rất là êm rất là nhỏ chỉ có anh em mới cảm nhận được cái độ rung của nó anh em không phải sợ về vấn đề người bên cạnh hay là người đối diện anh em có thể à, biết được là anh em đang cầm thiết bị rung ở trong người anh em nhé Đó, tiếp tục test cho anh em một chén cuối cùng này chén cuối cùng này có cua hay là không rồi chén này không có cua không có cua thì anh em bỏ anh em nhé không có cua này không có cua cua cho anh em đó gà bầu và nai không có con cua nào cả anh em nhé thì uh, chén cuối cùng thì không có cua thì tôi sẽ khuyến mại cho anh em thêm một chén nữa Đấy, test cho anh em một chén cuối cùng nữa chắc chắn 100% với anh em bên trong này tôi khẳng định là có cua anh em nhé đó có cua thì à, anh em đánh cua anh em nhé chén này anh em à, biết uh, bên trong có cua rồi thì anh em cứ đánh to to lên một xíu anh em nhé khui cho anh em này có hai cua một con cá anh em thấy sao ạ đó cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé và cái bộ đồ chơi chấm cảm ứng này khi anh em chấm nó vô hột bầu cua thì nó báo chuẩn xác cho anh em lên đến 80% đến 95% ờ, anh em nhé thì anh em sử dụng cái bộ đồ chơi ờ, bầu cua bịp chấm cảm ứng bầu cua này ra sòng sới để cho anh em đi ờ, đánh bịp bầu cua đi lắc bầu cua bịp thì anh em không phải lo nghĩ về vấn đề gì cả Đó, thì anh em nào muốn sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi bầu cua bịp chấm cảm ứng bầu cua và cái nón quét báo dung hột bầu cua này thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình 0972 41 từ quý 4 chuyên cung cấp tư vấn đồ chơi bịp mới nhất 2020 mới nhất thị trường hiện nay mới nhất 2021 anh em nhé thì anh em hãy lên cơ sở của tôi cơ sở bên tôi ở bến xe miền Tây để anh em được mua hàng test hàng và được tư vấn trực tiếp và được uh, chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm để cho anh em đi chơi bịp bầu cua đánh bầu cua bịp ở sòng sới hiệu quả thì anh em hãy à, cứ lên thẳng trực tiếp cơ sở anh em nhé thì cái video ngày hôm nay tôi cũng chỉ giới thiệu đến đây thôi Đấy, thì hẹn anh em ở những cái video tiếp theo thì anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em xem những cái video mới nhất mà bên tôi sẽ đăng tải lên trên này cho anh em tham khảo anh em nhé thì ờ, video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn